mình cùng chuyển sang dạng bài mới dãy số tự nhiên như video trước cô đã hướng dẫn về lý thuyết dãy số tự nhiên là gì video này cô sẽ chữa bài tập ở trang 19 sách giáo khoa toán 4 các em cùng mở sách giáo khoa hoặc là theo dõi ở trên bảng bài 1 viết số tự nhiên liền sau liền sau nhé của mỗi số sau vào chỗ đầu số 6 Đông dãy số tự nhiên, số 6 chúng ta sau đấy là số mấy ạ? À, 5, 6 và 7 đúng không ạ? Vậy sau số 6 thì là đến số 7. Tương tự sau số 29 mình sẽ có là số 30. Tiếp tục sau số 99 là số 100 đúng không ạ? Sau số 100 quá đơn giản 100 đến 101 vậy với sau số 1000 thì là số 1001 chúng mình cùng bắt đầu đến sau số hàng đơn vị 6 là đến số 7 sau hàng đơn vị 9 là đến số 0 đúng không? số 10 vậy thì 2 thêm 1 là 30 9 thêm một đơn vị là 10 9 thêm một đơn vị nữa là 19 9 thêm 1 là 100 101 thêm 100 thêm một đơn vị được 101 Tương tự 1000 thêm một đơn vị được 101 số liền sau Tiếp theo bài 2 Viết số tự nhiên liền trước của mỗi số sau mà ô đầu Vậy liền sau mình cộng thêm một Vậy liền trước mình trừ đi một 10, 11 Ở đây mình được 9, 9 Theo giống nhau ạ đây Đây, hai cái này Trước 1.000 thì bao nhiêu ạ? Là 999 Vậy trước 1002 là 1001 Vậy trước 10.000 là Thưa các bạn, trước 10.000 là 9.900 99 đây được gọi là số liền sau đây là số liền trước rất là đơn giản đúng không ạ chúng mình cùng chuyển sang một bài cũng nói về liền sau và liền trước nhưng đây là sự kết hợp của hai số bài 3 viết số thích hợp vào chỗ trống để có ba số tự nhiên liên tiếp vậy các con số mà liền nhau thì được gọi là số liên tiếp ví dụ ở đây mình có a 4 5